Anh đang cầm trên đôi tay bông hoa tình yêu lâu nay Nhưng thật không may làm rơi cánh hoa xuống thềm Khi không còn em bên anh hương thơm tình yêu mong manh Tựa vào cơn gió Đêm đêm làm sao trốn tránh Nơi đây màn sương long lanh Nghe từng âm thanh giọt sương khẽ rơi buồn. Xin em cầm đôi tay anh Xin em một lần lắng nghe Lắng nghe tim anh Dù tim anh nói không nên lời Chỉ biết câm nín rồi bời Nhưng sao luôn chờ đợi Luôn gọi tên em Đôi chân thầm lặng anh đi Cho dù vẫn biết biết mỗi khi gặp em anh dịu ra đến từng phút giây nắm tay em thật lâu hơn ngọt ngào bơm mát em kể bao nhiêu chuyện vui nhưng chỉ mong em cười hé môi cánh tay anh là nôi nhẹ giúp mỗi đêm Đến khi không gặp em, anh hình như xa một giấc mơ Cô quay lưng ngủ đi, nhưng tìm không ra em trái tim thêm lẻ loi Xin đừng xa anh đừng quá lâu Hãy cho anh nhận ra tình yêu vẫn quanh đây